Xin chào các bạn, hôm nay à, rẻ khuyến mãi à, xin giới thiệu với các bạn một số dòng ga bếp ga nội địa Nhật mà shop à, hiện đang có sẵn ha. Đây là một số dòng bếp shop hiện đang có sẵn. Đầu tiên giới thiệu với các bạn đây một con bếp Rinnai mã mã bếp VH56BL <clears throat> giá 1 triệu 7 bếp này là bếp ờ, cơ bản ha chức năng ờ, bếp cơ bản thì ờ, nó sẽ có chức năng gió thổi tắt lửa thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa thứ hai là nước cạn nồi nhiệt độ đáy nồi trên 250 độ thì bếp sẽ được tự động khóa ga và tắt lửa đó là chức năng của bếp cơ bản đầu tiên giới thiệu với các bạn là bếp số 1 1 triệu 7 bếp số 2 ha Yếu tố 2 cũng của Rinnai. Mã bếp là NTM56BL. E bếp này là cũng là bếp ờ, cơ bản luôn ha. Tiếp theo bếp số 3, bếp con này thì cái mặt nó ờ, hơi bị ố ở ngoài. Cái mặt ngoài hơi ố. Giá 1 triệu 8. Con này sản xuất năm 2017. Ờ, thì sản xuất năm 2017 thì có bên trong nó có còn ờ, rất là mới tiếp theo bếp à, cái này để lộn số rồi cái này bếp số 4 nha bếp số 4 1 triệu tư của ờ, Paloma bếp này ờ, Paloma sản xuất đây là cũng là dòng bếp cơ bản luôn cái uh, nút uh, này các bạn cái này đây là nút uh, 3 giây thì uh, 3 giây của nhà sản xuất thì uh, khi mà mình đun nấu bình thường á à, bếp à, khi mà mình đều đun nấu bình thường thì à, đáy nồi 3 250 độ thì nó sẽ tự động à, khóa ga và tắt lửa nếu như mình à, sử dụng cái nút 3 giây của nhà sản xuất nè thì tới 300 độ thì nó sẽ tự động khóa ga và tắt lửa ở shop thì shop có gắn thêm một cái công tắc rang chiên đây là công tắc rang chiên thoải mái luôn nó không tắt lửa nữa cho dù mình à, đây nút 3 giây này phải không đây là của nhà sản xuất thì à, bếp à, ờ, đáy nồi nó 300 độ thì khóa bếp sẽ khóa ga còn à, mình gắn thêm cái công tắc rang chiên này á, thì nó sẽ không khóa ga nữa mình chờ rang xào chiên đồ rang gạo rang đậu nó thoải mái luôn bếp sẽ không khóa ga nữa đây là công, công tắc riêng của sếp ga shop gắn vô ha tiếp theo bếp số 5 giá 1 triệu 6 cũng của Paloma luôn đây cũng là dòng bếp ờ, cơ bản có ờ, nút 3 giây của nhà sản xuất ha đây ờ, tiếp theo bếp Rinnai số 6 mã số 6 1 triệu 3 bếp này là mặt sơn men tĩnh điện cũng có nút 3 giây này. tiếp theo một con bếp à, bếp số 7 giá 2 triệu 2 ướp Rinnai 2 triệu 2 nút nhấn ướp này à, cũng có nút 3 giây thì à, à, mình muốn gắn thêm thì shop sẽ gắn thêm cho mình ha bếp số 8 giá 1 triệu rưỡi Paloma mặt sơn tĩnh điện chống chày chống xước chống cháy bếp số 9 một con bếp không có lò nướng bếp này không có lò nướng của Paloma giá 2 triệu 6 những bạn nào mà tìm bếp ha không có lò nướng thì à, mình à, liên hệ à, có thể chụp màn hình rồi mình gửi qua Zalo của shop thì nhân viên của shop sẽ tư vấn cho mình nha cái này là bếp dòng bếp cơ bản dạ, đây là những dòng bếp cơ bản bếp số 10 bếp Rin 9 1 triệu 8 bếp số 11 Paloma 2 triệu 2 con này mặt men 2 triệu 2 bếp này à, cũng có nút uh, 3 giây à, này là nút 3 giây của nhà sản xuất thì à, nó sẽ à, nếu mà đáy nồi đạt nhiệt độ 300 à, độ thì à, bếp nó cũng à, sẽ khóa nha sẽ khóa ga và tắt lửa còn mình muốn rang xào chiên xào thoải mái thì mình sẽ gắn thêm một cái nút 3 giây của shop shop sẽ gắn thêm một cái nút 3 giây cho các bạn ha à, bếp số 12 giá 1 triệu chín của Rinnai đây cũng là dòng bếp cơ bản ha giới thiệu với các bạn một ờ, số dòng bếp âm dòng bếp ga âm nội địa Nhật đây là bếp số 13 giá 8 triệu bếp này là bếp ờ, hàng trưng bày nha bên trong là còn mới tinh luôn tặng pin sạc bảo hành một năm mã bếp đây ha nếu mà các bạn à, muốn à, mua thì à, mình nhắn cái mã số 6 số nè là nhân viên sẽ biết bếp nào mà gửi hình cho các bạn nha bếp số 14 con bếp của Rinnai dòng này là dòng cao cấp đầy đủ tính năng hết ha đây là nút các nút mở bếp bếp trái bếp trong bếp bên phải là chức năng à, của bếp ha bên đây là còn bên đây là lò nướng bếp số 15 hàng trưng bày Bếp số 16 là một con bếp từ Đây là bếp từ Có à, bốn bếp um, hai bếp từ và một bếp hồng ngoại và một cái bếp nướng giá 3 triệu rưỡi tiếp theo một con bếp kính của Rinnai dòng bếp 61 Rinnai RTS 61 bếp kính giá 8 triệu con này là còn mới ken con bếp 18 5 triệu rưỡi cũng cổ rin này đây dòng à, bếp S66 660 bếp kính tiếp theo một con bếp và ba kính ba kính mặt bếp màu đen con này cũng còn rất là đẹp full chức năng nấu à, nước chọn nhiệt độ chiên à, đây là nút 3 giây để chọn chức năng rang xào còn đây là chức năng à, nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ đây là mình có thể hẹn giờ luôn bếp trái là bếp phải và bếp nướng mặc định của nó là sẽ là hẹn giờ bếp nướng và mình muốn nếu mà mình muốn à, hẹn giờ bếp trái bếp phải thì mình nhấn thêm bên đây đây là một con bếp à, của Rinnai kiểu bếp 65 bếp số 20 giá 10 triệu bếp này sản xuất năm 2016 bếp này thì à, dòng cao cấp rồi con này dòng cao cấp còn mới can luôn nha đây là một số à, bếp từ bếp từ bên à, shop chưa vệ sinh nha Um, các bạn muốn uh, mua bếp uh, về tự vệ sinh thì uh, cứ nhắn lên shop sẽ biết cái mã bếp là số mấy là bếp sẽ gửi hình cho bếp 22 2 triệu 7 giá này là chưa vệ sinh nha các bạn 23 2 triệu 9 24 3 triệu 25 3 triệu 26 3 triệu 27 3 triệu 28 2 triệu 7 đây là những con bếp từ à, chưa vệ sinh thì các bạn muốn mua thì à, cứ nhắn hoặc là các bạn muốn à, thích cái kiểu bếp nào mình à, muốn mua thì à, shop sẽ về xin à, và báo giá lại sau à, cho các bạn à, trở về với con bếp uh, chính ngày hôm nay lai thử bếp cho khách đây một con bếp uh, 6 uh, Original 2 triệu giá 2 triệu 7 giá bếp 2 triệu 7 giờ tôi sẽ mở nắp bếp cho các bạn à, xem nội thất bên trong đây là nội thất bên trong của bếp đây là nội thất bên trong của bếp bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và thử các tính năng của bếp bếp này thì à, shop sẽ like thử bếp cho khách Đợi, chức năng đầu tiên thì à, shop sẽ thử đó à, chức năng khóa ga khi lửa tắt tôi sẽ mở ba bếp đây là học nướng của bếp rất là sáng bóng ha à, khi nướng thì các bạn đổ một lớp nước vào ở dưới cái, cái khai nướng này nè thứ nhất là nó hơi nước bốc lên nó sẽ làm mềm mà thực phẩm nó sẽ giúp thực phẩm ta không bị khô thứ hai là mình cũng dễ dàng à, vệ sinh tôi sẽ à, bật nhỏ lửa lại để à, dễ thổi mô phỏng là gió thổi tắt lửa ha sau 5 đến 7 giây bếp ờ, nhận ờ, tín hiệu lửa đã tắt thì ờ, bếp sẽ tự động khóa ga à, súng ta không có súng ta bếp đã nhận tín hiệu là bếp đã tắt lửa và tự động khóa ga công tắc vẫn còn đang mở tiếp theo tôi sẽ thử à, chức năng khóa ga khi nước cạn nồi tôi sẽ sử dụng à, hai miếng sắt để thay thế cho hai cái đáy nồi khi thử cái chức năng này thì các bạn nên xài à, những cái loại nồi mà có đá dày nếu mà nồi đá nó mỏng quá thì à, gió nó lùa sẽ làm à, nguội đá nồi à, thì các bạn thử lâu thì thời gian lâu thì nó cũng sẽ không khóa ra đâu tại vì nhiệt độ nó không có truyền xuống được cái đầu cảm biến cái độ cảm biến ở dưới giữa này nó nhiệt độ không đủ 250 độ thì nó sẽ không khóa ga bếp đang sử dụng một cặp pin đại pin đại thì à, các bạn tránh sử dụng những cái loại pin à, như thế này pin con ó con thỏ à, pin pin à, pinaco thì bên những cái à, pin này chỉ sử dụng được 15 đến 20 ngày thôi những bên à, pin à, như Panasonic, Toshiba, Maxell chỉ sử dụng cho bếp ga Nhật được từ 30 à, đến 40 ngày những loại pin này thì rất là kém các bạn nên tránh ra nha để khắc phục cái vấn đề mà nhanh hết pin thì shop có shop có tặng kèm theo bếp này một cái bộ pin sạc đây là một cục pin sạc và ổ cắm sạc có đoạn dây dài 3 mét thì à, khi mà các bạn à, muốn à, sử dụng pin sạc thì các bạn cắm cái viên pin vào viên pin thì ở đầu cộng hướng ra ngoài nha và cái lò xo này mình sẽ phải móc móc vào trong cái viên pin để cái à, lò xo nó không có chạm vào cái cực ở ngoài nếu mà chạm vào cái cực ở ngoài này là cực âm nè ở đây là cái à, cực dương nếu mà hai đầu nó chạm nhau thì nó sẽ nối tắt cái à, mạch thì sẽ gây ra hiện tượng đỏ mạch thì sẽ gây hư pin pin cái tuổi thì thọ pin nó không cao thậm chí nó còn bị lỗi nữa không sử dụng được bếp khi uh, sử dụng pin sạc thì mình phải móc cái ờ, lò xo vào đây giữ cố định cái lò xo lại lò xo nó không bị sụt xịt thì nó sẽ không ờ, có gây đổ mạch chút nữa tôi sẽ thử ờ, chức năng sẽ thử bếp với pin sạc cho các bạn xem ha đối với dòng bếp ga Nhật thì uh, shop có bán cái loại uh, ga 50L 345S ga này thì nó phù hợp với bếp ga nội địa Nhật nó cho lửa xanh đẹp hơn những loại uh, những những cửa hàng thì người ta giới thiệu là van nhập khẩu và bán uh, giá 160 180 thậm chí 200 ngàn thì uh, giới thiệu là van ga nhập khẩu thực ra thì những cái van ga này đều sản xuất tại Việt Nam thôi nó chỉ mang công nghệ Nhật thôi ví dụ như à, Vanga này là sản xuất tại công ty à, nhà bếp Vina đường à, công nghiệp 1 khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh ở shop giá, giá bán cái Vanga này là 130 nghìn shop hỗ trợ theo cái bếp ga của mình giá bán chỉ 130 nghìn thôi rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga đồ điện nhiệt khắp cả nước các bạn muốn uh, mua các bạn muốn ờ, làm ờ, đại lý thì cứ nhắn cho Zalo của anh Nam bếp bên phải đã khóa ra bếp bên trái 250 220 bếp bên phải đã khóa ga rồi đủ nhiệt độ thì nó sẽ à, tự động khóa ga ha bếp bên trái cũng đã khóa ra, công tắc còn đang mở bây giờ tôi sẽ thử à, bếp với à, pin sạc cho các bạn xem ha khi gắn pin sạc thì ờ, cái đầu dấu trừ tức là đầu âm nó sẽ ở phía trong và dấu cộng thì nó sẽ hướng ra ngoài đưa cái viên pin sạc vào và cái ờ, rồi sau đó là lắp cái ờ, đầu lò xo và chạm vào cái miếng sắt phía trước Bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường. Khi mà pin hết á, thì cái ờ, ờ, đèn ở phía trước hộp pin nó sẽ báo đỏ. Thì khi đó thì chúng ta sẽ cắm sạc vào. Khi sạc thì à, mình mượn vào cái cục sạc này nè. Mình sẽ cắm cái đầu này vào à, bên hông của bếp. để cho lắp sẵn một cái đầu chờ này mình à, cắm cái đầu xào sạc vào đây và sau đó thì à, cắm cái à, cục sạc vào ổ điện đèn đỏ là tức là đang vào pin nha đèn xanh thì pin đầy đèn đỏ là tức là đang vào pin đây là dòng bếp cơ bản không có chức năng hẹn giờ à, nấu hoặc nướng thì à, shop có à, bán thêm cái ổ cắm hẹn giờ để cho các bạn có thể hẹn giờ nấu hoặc nướng các loại thực phẩm mà mình biết trước cái thời gian chính để sử dụng cái ổ cắm hẹn giờ này thì các bạn cũng sử dụng cái cục sạc nè cắm cái ổ cắm hẹn giờ vào ổ điện sau đó là cắm cái cục sạc này vào ổ à, cắm hẹn giờ mình có thể chọn à, từ 1 à, phút đến 60 phút tôi sẽ thử bếp với một phút cho các bạn xem ha cắm ổ cắm hẹn giờ và, và, và cục sạc vào để hẹn giờ thì các bạn phải lấy cái viên pin này ra nha lấy viên pin ra thì khi mà nó hết cái thời, thời gian hẹn giờ á tôi sẽ thử hàng giờ một phút khi mà nó ờ, hết cái thời gian ờ, hẹn giờ ờ, trên ổ cắm hẹn giờ thì nó sẽ tự động khóa ga và tắt lửa còn nếu mà mình vẫn để viên pin đó, nó nguồn điện của viên pin nó vẫn truyền vào cái ờ, bếp thì ờ, bếp ờ, nó sẽ ho vẫn hoạt động nha nó không uh, tắt bếp sau khi thời gian hẹn giờ ha cho nên là các bạn phải lấy cái viên pin ra lấy viên pin ra ngoài thời gian trên ổ cắm hẹn giờ bếp ra đã tự động khóa ga và tắt lửa công tắc còn đang mở tôi đã thử xong các chức năng của bếp hẹn các bạn vào video thử bếp tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video thử bếp tiếp theo